Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh video hệ thống bao cao su siêu thị 18 ngày hôm nay à, Thì ngày hôm nay Lê Mai xin được giới thiệu cho tất cả các bạn biết về cái dòng sản phẩm Game Bôi Trơn uh, Low Kit hương dâu à, thì à, đối với dòng sản phẩm à, bao cao su lưu kit hương dâu này á, thì nó được xuất xứ là từ bên Nhật Bản nha mọi người nó được xuất xứ là từ bên Nhật Bản nghề sản xuất và hàng sử dụng á, và cái mã code thì mọi người xem giúp dùm em nó nằm ở trên cái phần bao bì ở phần phía dưới á, nha mọi người nha đây là cái mã code chính xác 100% của bên sản phẩm này ạ à. thì à, à, đối với à, công dụng của dòng sản phẩm bao cao su lưu kit này này á, thì nó giúp cho các bạn là bôi trên mọi nơi trên cơ thể của người phụ nữ của mình à, nó còn à, bên cạnh đó nó còn à, làm tăng các khoái cảm khi mà quan hệ khiến cho mà các giây phút à, quan hệ của bạn được trơn tru hơn và thăng hoa hơn à, cho cái cuộc yêu của mình nha các bạn thì à, những bạn nào á, mà quan tâm hay là muốn đặc biệt muốn mua hàng ở bên Lê Mai á, thì các bạn hãy truy cập vào đường link ở phần phía bên dưới mô tả các bạn khi các bạn đặt hàng tại đây á, thì bên Lê Mai sẽ giảm giá ưu đãi luôn cho các bạn là từ 40 đến 50 phần trăm nha đây là cái tên cái gian hàng ở trên Shopee á, siêu thị 18 á các bạn ở trên uh, um, trên đây á, thì nó có ghi số điện thoại hỗ trợ khách hàng thì à, khi các bạn cần gì thì các bạn hãy gọi à, bên à, à Shopee cơ siêu thị 18 của bên à, Lê Mai à, bên Lê Mai sẽ à, à, hỗ trợ thêm cho các bạn nếu như các bạn thắc mắc về vấn đề gì á các bạn à, ngoài những à, cái à, ngoài cái à, gen bôi trơn lưu kit ra thì à, nó còn có các những cái loại sản phẩm khác như là à, Durex, Performa, à, à, ayura hay là à, lô thì um, các bạn cứ việc mà lựa chọn những cái sản phẩm mà mình yêu thích nha các bạn à, các bạn đừng quên là đăng ký kênh thường xuyên để xem các video liên quan tiếp theo các bạn nhé cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi nha xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha bye bye